từ ngày người rơi làng quê xa thôn làng đến nơi đô thâm biết anh có cồn mang trong lòng tình em gái quê dập dịu dòng đời ngược xuôi anh nơi đâu có còn nhớ nhau dưới trăng đêm nào mình trao nhau tiếng yêu ban đầu rồi một ngày kia nơi đâu xa xôi anh về làng xe rước hai hàng nhà người ta đưa đón cô dâu em không thầm bao đêm